Hello, xin chào bạn Đây là người yêu mình Nhưng mà em phải ăn mặc giống cái hôm lần đầu mình gặp nhau đi okay. Thì nội dung hôm nay nó mới chuẩn Thì thay đổi đi Và người yêu mình đã trở lại Đây, đây chính là à, cái kiểu ăn mặc của chúng mình hôm lần đầu gặp nhau Và lần đầu tiên gặp nhau thì chúng mình gặp nhau ở trên một quán rượu Và chủ đề ngày hôm nay đó là năm mùi hương nước hoa mà người yêu mình sẽ đánh giá là nếu như mình xịt những cái mùi hương đó thì mùi hương nào sẽ được gọi là bạn gái mình người yêu mình thích nhất chúng ta cùng nhau bắt đầu nhá <laughs> trước khi vào đồng mùi hương đầu tiên thì mình phải nói luôn đây là năm mùi hương có cái tông mùi thuốc lá và rất là đây là tông mùi mà rất được các anh em lựa chọn trong những cái buổi đi date uh, ờ, trong những cái không gian hẹp và đặc biệt là ở đây là mình và người yêu mình hẹn nhau buổi đầu tiên ở trong một cái quán rượu kiểu cocktail bar và mùi hương đầu tiên đó chính là CK One Shop hãy xem cảm nhận nhá CK One Shop Đây Nhưng mà nếu như anh ăn mặc như này thì ờ, anh xịt mùi này hôm đầu tiên thì em có thích không? Không Không Không thích? Không Lý do vì sao? Mùi này như kiểu mùi ban ngày thôi oh. mà Sử dụng ban ngày à? Nó nhẹ quá à? Nó nhẹ với cả nó kiểu xanh Mùi gì? Cái xanh xanh à? Ờ, kiểu xanh xanh ấy à. Nói chung là cái này sạch sẽ thôi Chả không, không, không, không gây ấn tượng à? nếu mà là một anh nào đấy ở trên văn phòng sự ừ. người này thì người đi qua sẽ ôi xanh thơm thế thôi thế rất ờ, ừ, mang lại một cái hình ảnh sạch sẽ và gọi là thơm tho uh ok để đây nhá tí nữa chúng ta gặp lại chúng cùng nhau đến vị trí số 4 một chai nước hoa cũng rất là nổi tiếng mà các anh em rất là thích để lựa chọn đi đến đó là The One nhưng mà EDP đây hãy cùng xem cảm nhận của mặc sơ mi như này và cũng ừ. ăn mặc như này luôn cũng đúng em mặc như này mặc đúng bộ này luôn à đúng bộ này luôn người xem nếu mà kiểu vừa mới gặp nhau thôi người thấy mùi nước hoa thôi vâng. thì có thích không mùi này hơi hơi kiểu đấy có phải mùi xịt phóng nhỉ à không phải không phải ờ... nhưng mà nhẹ thế nhỉ nhẹ vẫn nhẹ vẫn nhẹ. ở mùi thì ờ, nó nó tỏa à, nó, nó lưu hương hơi kém nhưng mà được rất là nhiều người cứ anh em lựa chọn để bảo đây là mùi rất là rất là nịnh nịnh mũi tại sao tại sao em lại cảm thấy mùi này nó không ấn tượng một tí nào thậm chí là kiểu à, của em của em chắc chắn là khác và chúng ta cùng nhau đến với mùi hương ở vị trí số 3 vừa rồi còn là những cái cảm nhận đầu tiên thôi đây là replica jar club thì chai nước hoa này mình không còn nhiều dược sĩ dược sĩ chai nước hoa này thắng trong Ồ, chai phốt đêm Nhưng mà không phải là ai cũng thích để xem là Ủa, bá ơi, nó ngọt thế Người yêu tôi có thích Đấy, thì ngọt thì mới sử dụng đi đét chứ Sao em lại cảm thấy mùi này hợp với nữ hơn Hợp với nữ hả? Vì ừ. nó ngọt quá hả? Nó ngọt mà kiểu Ngọt kiểu hoa ừ. quả Hôm ấy là anh mặc quần quần Âu sơ mi Đâu, anh mặc quần jeans à. uh, Xong rồi là áo sơ mi nhưng mà lại khoác Ở ngoài một cái áo jeans đen à. à mà mình mặc... gì còn không nhớ nếu mà, mà ăn mặc như thế ừ. xịt mùi này thì có hợp không không không hợp mặc thế không anh mặc áo jeans à ừ thế cô nó phải bụi bụi một tí đúng không nó hơi bụi bụi cái này nó lại hơi sang trọng gỗ cái mùi này á mùi này em không tưởng tượng ra cảnh đàn ông ăn mặc như nào thì em chỉ tưởng tượng ra một người phụ nữ kiểu rất là ngọt ngào dễ thương ừ thế á cái này kiểu các các các các chị em thích vãi hay là tại vì kiểu Sao các chị em, em thích xịt thích mùi này nên là các ừ. chị em cũng có thể là bởi vì các bạn nữ thích thích xịt mùi này lên người mình ừ. nên là khi nào mà gặp mà, em nào mà không các bạn nữ thích xịt mùi này lên người mình nhưng mà ở trên thị trường họ PR họ kiểu làm làm truyền thông là đây là chai của nam thế nên là họ đành phải chấp nhận một sự thật đó là đây là chai của nam mà mình thích nhất ừ thì đấy là đấy là quan điểm của em nhưng mà nó khá là ngọt mà có cảm giác hơi ờ, hơi phấn phấn thế hả hơi phấn phấn kiểu ok bây giờ chúng ta cùng nhau để đấy cứ tất cả chứ để đấy tất cả cảm nhận đầu tiên ừ. chúng ta cùng nhau đến với ờ, vị Burberry. số 2 Burberry London yeah cái signature ờ, fabric của Burberry ừ, nhìn phát nhìn cái cái cái cái, vải kẻ sọc cái là kiểu nhưng mà đấy là nếu ai mà còn quan tâm đến thời trang thôi ờ phát là biết luôn thử xem mùi này mùi này giống mùi xịt phòng lắm luôn ấy thế mùi mấy cái xịt uh, cũng có thể tại vì uh, ấy. Uh, nó chắc là nó có một chút lavender giống giống cái chai này này hôm trước hình như anh anh có xịt cho ngày em bảo rồi clay ừ. clay ừ cái, cái phong cách hôm đầu anh mặc áo là phải nam tính và có một cái gì đó kiểu quyến rũ kiểu hấp dẫn tại vì anh mặc quần jean mà áo jean nữa nên là kiểu khi mà vào thì anh sẽ cởi áo ra sơ mi nó sẽ gỡ lại một chút độ lịch lãm lịch sự đấy okay, okay. nên là nếu như mùi này thì nó có hợp không mùi này có hợp với áo sơ mi hay không á ừ. phong cách kiểu sơ mi không à, có hợp với áo sơ mi nhưng không hợp với bụi bặm à nó kiểu chỉn chu à mùi này em nghĩ là không phải là mùi chỉn chu mùi này nó chỉ vẫn chỉ là mùi văn phòng bình thường ừ. ok vẫn chưa thấy tượng lắm Thôi ờ, để đây Nói chung tại vì nó dùng xịt phòng nữa Cùng nhau đến bên chai cuối cùng Đó chính là Squid Robaco Đến từ nhà số 8 Chấm 21 Nghe thấy ngọt rồi Nghe thấy ngọt Ngọt cả còn thuốc lá nữa Các bạn ạ, tiếng Anh của anh Kiên chỉ có mình mình nghe thế thôi Ờ Yên tâm <laughs> Thế nên mình bảo ui dã man, ui dã man luôn Thích không? mùi này như kiểu một người phụ nữ kiểu dùng nhiều son phấn xong rồi nhưng mà nhưng mà không phải phụ nữ nào cũng dùng được ừ. ôi nó phấn một cách nó bột bột kiểu vani một cách dã man luôn ấy chứ không phải bình thường đâu ấy Đúng rồi, tại vì thuốc lá nhiều khi nó nó, nó làm ra cái vẻ hơi đắng đắng hơi bột bột mùi này thì đàn ông mặc suit à, nhưng mà nhìn chung thì em cảm giác như đây là kiểu một người phụ nữ đánh son phấn rất là đậm ừ. có vẻ như là cái nốt hương thuốc lá không làm cho em ấn tượng cho lắm Đấy là cái cảm mùi nhận. này cái mùi này là mùi em cảm thấy khó chịu nhất ừ. thôi rồi cái đây cứ để đây nhá xong rồi tí nữa nghỉ tí Two hours later và bây giờ thì bọn mình đã trở lại sau một thời gian dạy dỗ con cái cho con ăn rồi uh, vệ sinh cho con bây giờ chúng mình đã trở lại với năm mùi hương ở đây chúng ta cùng nhau quay lại vị trí số 5 đó là mùi của CK One Shop đây mùi hương bây giờ cũng đã khá là độ biến chuyển thích chưa thích rồi thích rồi thì có thay đổi quan điểm không một đánh chàng làm dân văn phòng không hay là vẫn hương? vẫn là dân văn phòng nhưng mà ờ, có sau chút. khi ờ, sau khi mà nó đấy đi một tí ấy. Ừ, sau thì khi nó... dry down bay mùi đi. Ờ uh, dry down thì thì cảm giác như nó quyến rũ hơn à? Ừ, <laughs> hơn, nó hơi playboy một tí. À, nó hơi playboy một tí. Thế trang thế bây giờ chai nước hoa này mà ừ, trên cái thang điểm điểm 10 thì em chấm bao điểm? Để đi date nha, đi date vào buổi tối okay. trong buổi trong những cái buổi mà lần đầu và với một anh chàng kiểu ăn mặc kiểu sơ mi ừ. và quần quần jean hoặc quần âu trong cái không gian đó là quán quán ba thì ừ. chai này chấm bao điểm bảy điểm rưỡi đây the one vẫn là ông vua hẹn hò để bây giờ xem khi dry down xuống thì mùa hương này liệu nó có phù hợp để đi đết trong không gian quán bar hay không thực ra là nó vẫn phù hợp ừ. cái độ phù hợp của nó nếu mà theo theo theo cái gu của em thì liệu em này được tầm mấy điểm em này á 5 điểm 5 điểm ừ nếu mà bạn nào okay. mà xịt mùi này thì chắc là mình mình sẽ nghĩ ở trong đầu ấy má lão này chắc là vừa đi làm về xong đi hẹn hò với mình hay gì trả chỉnh chu gì cả oh. ờ, kiểu kiểu đấy đây không phải em em nghĩ thôi là cái mùi the one này không phải là cái mùi uh, gọi là để gọi là gây ấn tượng ừ. mà nó là mùi an toàn và ừ. sạch sẽ ok đây là mùi an toàn nhá theo cái quan điểm của bạn gái mình Jack Club ừ sao đợt này nó hoa quả đấy nhỉ? hoa quả nhỉ? ừ. nhưng mà nói là nó hơi giống cái mùi kẹo dừa mùi kiểu dừa dừa dừa ấy thế yeah. ừ. tự dưng thấy hoa quả dã man à? dễ chịu phết ừ. vẫn không phù hợp cho nam lắm <laughs> vẫn không hợp cho nam lắm á à? tại vì vẫn nó ngọt quá phù hợp cho nữ nếu mà để em em xịt cái gì ừ thì thì à. thì em nghĩ là okay. người yêu mình cũng hơi cặt đến một tí mình thấy là cái mùi này nó rất là dễ chịu ngọt ừ. chỉ đơn giản là không phù hợp cho nam thôi Ừ. nếu mà chấm trên thang điểm dành cho nam thì sẽ chỉ chấm 3 điểm rưỡi bốn điểm còn nếu mà dành cho nữ thì có thể chấm 9 điểm ok ra club ừ. chính là người yêu mình có những cái lựa chọn khác người có những pha chấm điểm đi vào lòng người em phải chấm điểm khác Ủa, vẫn là một sự xí xóa chứ ra đợt đoạn này trong cảm giác như kiểu ngắt lá cây ra xong rồi đã à, cắn vào miệng à nó xanh thế á anh thấy thế à? ờ cũng hơi xanh á đúng rồi nó cũng có cái nét xanh sao trên giấy khác kiểu bứt bứt một cái lá cây ở ngoài đường <laughs> xong rồi vỏ vỏ vỏ vò vò như dâu ngon ừ. à thế với với cái phong cách như ban đầu tiêu chí thì chai này được mấy ờ, điểm ờ, không sexy ờ, không an toàn à, an toàn hay không là tùy các bạn nói chung là chai này cũng ra khỏi vòng chấm điểm ok mình không thích chai này chai này cảm giác như chỉ dùng để xì phòng cho không ấn tượng rồi cùng uhm. thấy chưa chưa thế nào được ấn ấn tượng hơi hơi nhỉ ừ. nhưng mà vẫn bị nhiều mùi son phấn á nặng mùi son phấn ừ. nặng và... cái xu hướng đồ mỹ phẩm ừ với cả kiểu cảm giác như anh biết cái clip mà vani mà nó bé bé thế này xong cái đầu hộp của nó màu xanh không mà để cho vào chè mình nghĩ là nếu mà là trên người nam chắc mình sẽ tâm trầm 6 điểm tại vì cái mùi phấn và mùi mùi hơi kiểu hắc không hiểu sao em, cảm thấy nó hơi hơi khé khé ừ. như kiểu một người đàn ông hút thuốc xong rồi lại xịt hoa đấy thì tiêu chí là kiểu gây ấn tượng để chốt lại là bây giờ năm trai ở đây ấn tượng á ừ. có cả chữ gây ấn tượng là em tưởng chỉ cần sexy thôi thì hợp với phong cách kiểu như này thì buổi đầu gặp nhau nó phải cái gây ấn tượng chứ à ok thế nếu mà gây ấn tượng nhất thì tự dưng CK One Shark sẽ được lên trên trang bìa ok đấy là gây ấn tượng nhất này ừ. Đấy. và phù hợp nhất tức nghĩa là trong trong năm chai này thôi chứ okay. không nói là best nhá không nói là tốt nhất trong năm chai anh đưa cho em thử ừ. thì CK One Shark làm một mùi mà nếu như mấy hôm đầu tiên mà anh gặp thì anh xịt thì anh anh, anh sẽ gây được ấn tượng với em yeah. Dạ. ở trên quán bar không gian quán bar quán rượu đúng không uh. rồi đấy là khi còn tỉnh táo ấy đấy còn uh, mùi mà em không thích nhất ở đây là mùi gì mùi không thích nhất á là mùi burberry oh. Ờ. Vậy còn các bạn thì sao? Các bạn đã có mùi hương nào mà đã gây được ấn tượng với những người khác giới chưa? Thì hãy bình luận ở phía dưới cho mình và các bạn à, theo dõi kênh của mình cũng biết Và đừng quên việc like, share và nhấn ấn nút chuông theo dõi để có thể nhận được những cái video mới nhất nha Còn bây giờ thì xin chào hẹn lại Bye bye